từng bước qua người thì có đường giàu sang tình duyên đổi thay vô vàng người thì một đời gian ngang tình yêu sao lắm